Những ngày tháng đầy thất vọng của bóng đá Pháp kể từ sau Euro 2020 vẫn tiếp tục bị nối dài với hai trận hòa liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Sau trận hòa Bosnia trên sân nhà, đội tuyển Pháp đã có chuyến hành quân đến sân của Ukraine ở lượt trận thứ 5 bảng D. Có rất nhiều sự thay đổi về nhân sự, đặc biệt là hàng công khi tiền đạo Mbappe chấn thương, còn Benzema ngồi ghế dự bị, trong khi trung vệ Varane cũng không vào sân. Đội tuyển Pháp suýt chút nữa đã nhận thất bại trước đội bóng của huấn luyện viên Petrakov. Thậm chí những chú gà trống Gola đã bị dẫn trước từ bàn thắng của Shaparenko và chỉ có được một điểm chung cuộc nhờ bàn gỡ hòa một đều của chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Manchester United là Martial. Tuy vẫn giữ được ngôi đầu sau 5 lượt trận với 9 điểm, nhưng rõ ràng đội tuyển Pháp đã nghe hơi thở nóng rực của Phần Lan phía sau, bởi đội bóng này thắng 1-0 trước Kazakhstan ở trận đấu sớm. Phần Lan mới đá có 3 vòng nhưng có trong tay 5 điểm và hiện đứng thứ hai ở bảng D đó là lý do để người hâm mộ nóng lòng chờ đợi cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này vào ngày 8 tháng 9 tới đây để thẩm định năng lực của bộ đôi ứng viên nặng ký nhất bảng. Rõ ràng phong độ của những cầu thủ nơi hàng công của đội tuyển Pháp đang gặp vấn đề. Griezmann chơi vô cùng mờ nhạt trong thời gian gần đây. Mbappe chưa chắc đã thi đấu, nên Benzema phải ra sân trong đội hình xuất phát để đá cặp cùng Martial. Các tân binh như Sumani, Dubois cũng không cho thấy sự hòa nhập tốt, khiến hàng tiền vệ của đội tuyển Pháp mất đi khá nhiều sức mạnh. Phía bên kia sân, nếu có thể chỉ ra một cái tên được biết đến nhiều nhất, đó chính là Timo Pukki. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Norwich ở giải ngoại hạng Anh chính là ngôi sao sáng nhất trên hàng công của luyện viên Caneva. Sức mạnh của Phần Lan chủ yếu đến từ hàng thủ 5 người, được chỉ huy bởi thủ thành kinh nghiệm Radecki, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen. Rõ ràng đội tuyển Pháp đang có tỷ lệ đối đầu vượt trội, khi đã thắng 4 trên 5 lần đối đầu gần nhất với đối thủ. Tuy nhiên chiến thắng duy nhất mà Phần Lan có được lại là trận đấu gần đây giữa hai đội, khi ấy Pháp đã thất bại 0-2 ngay trên sân nhà. Lúc này thì phong độ của thầy trò De Sam còn rất tệ khi trải qua 5 trận đấu chưa biết mùi chiến thắng, còn Phần Lan đã chưa thua trận nào sau 3 trận đấu ở bảng D. Ở trận này, đội tuyển Pháp chấp Phần Lan hai hòa. Được trở lại sân nhà lúc này chính là cứu cánh của nhà đương kim vô địch thế giới sau những kết quả thất vọng ở những lượt trận gần đây. Tuy nhiên, vấn đề lúc này của huấn luyện viên Deschamps chính là sự bế tắc nơi hàng công khi mà Mbappe vắng mặt do chấn thương – Phần Lan vẫn sẽ chơi phòng ngự số đông với sơ đồ quen thuộc 5-3-2 và sẽ rất khó để Pháp vượt qua kèo chấp này. Ở trận này, tỷ lệ tài xỉu là 23 phần 4. Hàng công chơi tồi, còn hàng thủ cũng không khá hơn khi đã để thủng lưới ở 5 trận đấu gần nhất. Có thể đội tuyển Pháp sẽ giành chiến thắng, nhưng cũng không thể giữ sạch được mảnh lưới ở trận đấu sắp tới, bởi Phần Lan đang sở hữu một tiền đạo chơi phản công rất hay là Timu Pukki. Dự đoán của Thể thao Văn hóa, đội tuyển Pháp sẽ thắng Phần Lan với tỷ số 2-1.